bư phủ vương quan cung thỉnh mời bư phủ vương quan khi phương diện mạo đoàn sang khác thường tống đối thiên đình hoài phủ chân nam minh quy đủ chấp sinh kỷ cương gia uy chấp sinh kỷ cương chỉnh đề đai giáp đồng lương anh tài chân long dài cầm quyền anh ờ, chúa hoa phép màu tối tú chiến hương long thành khắp một chiến hương tấu về thủy phủ dương gian các tòa thiên đình địa phủ diêm la tấu về thủy phủ đức vua xa đồng đình vốn dòng là trung thủy minh phán các quan ngại về truyền phán các quan tả văn hữu phó lương ban đáo đàn lệnh truyền quân bộ đôi hàng sóng về đến ngã ba tranh đến ngã ba tranh đền tin. khánh hội truyền quân ác đồi chỉ. về tới kinh kỳ hoa cửa tháp lại ngờ về bạch hạp giáp bạc bao quan tam phủ nhuộm đỏ hồng sông pha trăm trần dạ tiếng điện hàn muôn hồ ban thạch bàn đại giang sông thao sông cả sớ ra về sớ ra về đóng ngã ba tranh sướng ca đàn hát tập tành thi ngâm phú lục đàn tranh chơi bời Nhị phi phương biến hoa Vô nghệ an thượng hạ đại giang Thuyền rồng treo quế buồm loan Khi chơi sông hát khi sang sông cầu Salon thanh sao